Alo. Vâng, xin được kính chào quý vị khán giả và cùng tất cả mọi người. À, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Huyền Trang 01. À, thì ngày hôm qua do có một số công việc cho nên Huyền Trang không lên video được. Thì sáng ngày hôm nay Huyền Trang sẽ tranh thủ và Trang lên à, video sớm nhất cho quý anh chị để chúng ta tham khảo để chúng ta có cơ sở chúng ta mua lô tô chơi hàng ngày. Thì uh, video của Huyền Trang làm hoàn toàn là miễn phí cho nên anh chị em đi qua thì hãy để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương à, cũng như ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi video của Huyền Trang phát hành sớm nhất hàng ngày quý vị anh chị nhé. Và đây là những cái lời cảnh báo từ ờ, tâm huyết từ ờ, Huyền Trang cho nên quý anh chị à, chúng ta cũng à, nên cân nhắc khi chơi à, lô tô ừ, các bạn nhé mà khuyến khích các bạn nên mua nên mua lô tô của nhà nước phát hành để chúng ta chơi để chúng ta có những cái niềm vui vào buổi chiều và những có ích nước lợi nhà các bạn nhé và đây là cái giao diện chính của kênh Huyền Trang Cống 1 thì quý anh chị đi qua thì hãy nhớ để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ Huyền Trang để Huyền Trang có động lực tốt nhất tốt nhất à, giúp cho tất cả mọi người có những con số những con đường cầu đẹp và Huyền Trang sẽ sàng lọc đưa ra cho tất cả quý anh chị để chúng ta tham khảo chúng ta chơi hàng ngày và video của Huyền Trang thì Huyền Trang đã phát hành được 3 video rồi thì à, lượt đầu thì có 745 à, lượt xem ngày thứ hai thì có 603 và ngày hôm qua không hiểu tại sao mà lại à, lượt xem của Huyền Trang lại bị tụt thì um, Huyền Trang cũng rất khá là buồn à, vì Huyền Trang làm video chia sẻ thì là hoàn toàn là miễn phí rồi Huyền Trang không thu bất kỳ cái khoản phí nào của quý anh chị cả cho nên quý anh chị hãy nhớ rằng à, để lại cho Huyền Trang một nút like cũng như ấn là cái kênh để ủng hộ Huyền Trang đúng không ạ đó là cái niềm động lực tốt nhất để giúp Huyền Trang phát triển và à, Huyền Trang đưa ra những cái dự đoán tốt nhất cho quý anh chị hàng ngày thì khi quý anh chị xem video thì quý vị có thể à, vào cái phục phần tìm kiếm là họ từ khóa có chữ Huyền Trang 01 thì ra được cái logo như thế này à, là chính là cái kênh của Huyền Trang quý anh chị nhé thì quý anh chị thả, thả cho Huyền Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh và sau đó quý anh chị bấm vào biểu tượng chuông đúng không ạ để nhận được những cái thông báo sớm nhất từ Huyền Trang à, lên video phát hành. Và quý anh chị ờ, để lại cho Huyền Trang những cái lời bình luận tốt đẹp nhất và đóng góp ý kiến cho Huyền Trang để Huyền Trang có động lực, Huyền Trang xây dựng à, thành một cái kênh Huyền Trang chất lượng nhất, uy tín nhất cho tất cả quý anh chị các bạn nhé. Thì à, do ngày hôm qua Huyền Trang cũng lên được video cho nên sáng hôm nay thì Huyền Trang có lên video cho tất cả quý anh chị để chúng ta tham khảo chơi vào ngày hôm nay. Đó là ngày 16 ờ, ngày thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022. Và trước mặt quý chị đây chính là cái bản kết quả mở thưởng của chúng ta ngày hôm qua ngày thứ tư à, sổ số 15 mở thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 đúng không ạ? À, chúng ta gồm có ba đài sổ ra đó là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Đây. Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Đối với đài Đồng Nai thì chúng ta có đầu là con số 68 và đuôi là con số 88. Và đối với đài Cần Thơ thì chúng ta có đầu là con số 93 và đuôi là con số 65 ạ. Và ở đài Sóc Trăng thì chúng ta có đầu là con số 97 và đuôi là con số 72. Đúng không ạ? Nhìn qua các đầu lô tô thì đối với đài Đồng Nai thì chúng ta có đầu số 2 là bị câm hoàn toàn. Tiếp theo là đầu số 5. À, tiếp theo là đài Đồng Cần Thơ thì đầu không là bị câm. Duy nhất chỉ đầu không quý anh chị ạ. Còn đối với đài uh, Sóc Trăng thì chúng ta có đầu số 1 bị câm và đầu số 8 ạ. Rồi điểm qua kết quả của ngày hôm nay thì à, chúng ta cùng nhau điểm qua kết quả của ngày hôm qua. À, Huyền Trang có bắt công khai trên kênh cho quý anh chị để chúng ta tham khảo đúng không ạ? Thì Huyền Trang nói rồi, Huyền Trang làm kênh thì là miễn toàn hoàn toàn là miễn phí cho quý anh chị để chúng ta chơi. Thì quý anh chị hãy để lại cho Huyền Trang một nút like cũng như ấn ký kênh để ủng hộ Huyền Trang. Quý anh chị nhé. Đầu tiên thì chúng ta đến với đài Đồng Nai đúng không ạ? Đồng Nai thì đây thì Huyền Trang có bắt cho quý anh chị đó là con 54 và con 96 à, nhìn trên bằng kết quả thì chúng ta cùng điểm qua các bạn nhé 54 và 96 ở đây có 76 các bạn này 54 ạ 54 không xuất hiện mà chúng ta xuất hiện con lô tô 96 ạ đúng không ạ đây đã nổ 96 chúc mừng quý anh chị à, các bạn nào ngày hôm qua chúng ta có chơi uh, bao lô cho đài Đồng Nai thì chúng ta đã thắng được con lô 96 đúng không ạ kênh của Huyền Trang thì các bạn xem thì các bạn cũng đã biết rồi các bạn kiểm nghiệm thì các bạn đã biết rồi à, không phải Huyền Trang nói này nói kia hoặc là Huyền Trang tân bốc Huyền Trang lên nhưng mà à, thực tế mà nói thì kênh của Huyền Trang làm 3 video thì các bạn xem video các bạn cũng đã biết rồi ngày nào cũng ăn lô tô hết ạ không bao giờ chật ít khi chật lắm các bạn ạ vì mình Huyền Trang bắt được cái, kinh nghiệm của Huyền Trang rồi cho nên là quý anh chị yên tâm ạ và À, có ngày hôm kia thì chúng ta ăn tưng bừng cả ba đài luôn quý chị ạ. ngày hôm nay thì tiếp tục chúng ta mới điểm qua đài Đồng Nai chúng ta đã có con lô 96 rồi. Và tiếp theo đây này Cần Thơ thì Huyền Trang đây Cần Thơ Huyền Trang có bắt con lô 56 nhá. Là con 45. Đấy 56 và 45. Và chúng ta cùng kiểm tra kết quả 56 và 45 có xuất hiện không ạ? Tiếp tục chúng ta đã thấy trên bảng lô tô đã có con 45 ạ, đúng không ạ? Ta cùng lần tìm con 56. À, không biết là đây là con 56 hay là con 50 ạ. Như vậy thì à, thật là tuyệt vời quý anh chị ạ. Đây, thật là tuyệt vời. Đài Cần Thơ, chúng ta có 56 và 45. Thì à, không thể tin nổi vào mắt mình các bạn ạ. Đây, 56 à xin lỗi quý anh chị 45 đúng không ạ 56 đúng không ạ thì còn gì nữa các bạn ạ thật quá rực rỡ tưng bừng luôn nổ tưng bừng quý anh chị ạ đây 45 45 quý chị nhé 56 đấy quá rực rỡ quá tưng bừng đối với Đại Cần Thơ thì xin chúc mừng quý chị nào chúng ta có uh, à, theo Ờ, người ta hướng dẫn ở trên kênh thì chúng ta đã chén được con 56 và con 45 đúng không ạ? Và đối với đài sóc trăng đối với đài sóc trăng thì ờ, chúng ta cùng điểm qua các bạn nhé. Đó là con 84 và con 02 ạ. 84 và 02. Như vậy thì ờ, à, cũng xin chia buồn với tất cả quý anh chị ở đài Sóc Trăng chúng ta đã không có con 84 và con 02 ạ còn nói thật với Quỳnh chị là ba đài chúng ta nổ à, tổng cộng là một hai ba sáu số đúng không ạ mà chúng ta đã chén được ba số thì cũng là quá khả là tương mừng là quý anh chị ạ chị cũng xin chúc mừng tất cả quý anh chị chúng ta ngày hôm nay có theo ở trên kênh Huyền Trang quý anh chị nhé và đối với cái phần đặc biệt đó là đầu đuôi cho ba đài gồm có 65 09 7, 8 và 63 đúng không ạ? 65, 09, 78 và 63. Ở ờ, đây có 63 thì à, chúng ta có con 68 quý chị ạ, 93, 97. 72 ạ. 78, 72 thì về 78 quý chị ạ. Lô của chúng ta 56, thì nó về 65 các quý chị này. 88. À xin quý chị, chúng ta đã ăn được đầu đuôi luôn ạ, đúng không ạ? ăn đầu đuôi đặc biệt luôn ở 65 đây Huyền Trang có chốt cho quý anh chị ba đài là bốn số đầu đuôi thì con số 65 của chúng ta đã nổ tưng bừng ở đầu đuôi rồi đúng không ạ điểm qua nói chung thì điểm qua kết quả ngày hôm nay thì khá là vui mừng cho quý anh chị cũng như Huyền Trang vì à, đưa ra những cái dự đoán chính xác à, những cái đường cầu hay đấy để giúp cho quý anh chị để chúng ta chơi đúng không ạ thì quý anh chị yêu mến kênh Huyền Trang thì hãy nhớ bạn ờ, đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ Huyền Trang quý chị nhé để Huyền Trang có cơ động lực tốt nhất để Huyền Trang đưa ra những con dự đoán, những con số để Huyền Trang chốt cho quý chị tham khảo hàng ngày. Đúng không ạ? Và cũng như sau khi ờ, soi cầu thì phân tích ờ, trên cái đường cầu kết quả của ngày hôm nay thì Huyền Trang đưa ra những cái dự đoán cho ngày hôm nay đúng không ạ? Ngày hôm qua thì không lên được video thì ngày hôm nay Huyền Trang có phân tích và Huyền Trang sẽ đưa cho quý anh chị dự đoán kết quả số, số của miền Nam ngày hôm nay. Đó là ngày 16 tháng 6 năm 2022 ngày thứ năm thì uh, quý anh chị hãy nhớ rằng à, những con số Huyền Trang đưa ra soi cho quý anh chị là những con số tâm huyết nhất Huyền Trang gửi gắm cho quý anh chị quý anh chị nhé